đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải gặp lại dòng trầm đêm trắng cha đọc thơ gặp lại tuổi xuân đi nghe hát ở đò đưa Hồ Chí Minh người về thăm quê